Bico xin chào các bạn học sinh trường Phạm Văn Chí. Hôm nay Bico muốn giới thiệu với các bạn một người bạn mới, đó chính là vịt Ducky. Quạt quạt, Ducky xin chào các bạn. Mấy hôm nay ở nhà, các bạn có ôn bài đầy đủ chứ? Bico à, tớ có vài câu hỏi muốn đố cậu nè. Ờ, cậu đố đi. 3 phần 2 với 5 phần 2 là hai phân số có cùng mẫu số, nên ta sẽ xét tử số của chúng. Vì 3 bé hơn 5, nên 3 phần 2 bé hơn 5 phần 2. Di cậu nhớ bài cấp mấy? Vậy còn 11 phần 8 thì như thế nào so với 11 phần 9? Uhm, quá dễ. 11 phần 8 và 11 phần 9 là hai phân số có cùng tử số. Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Vì 8 bé hơn 9 nên 11 phần 8 lớn hơn 11 phần 9. Bây giờ đến lượt tớ đố cậu nè đất kỳ. Tớ đố cậu so sánh hai phân số 6 phần 5 và 12 phần 13. he thế thôi để tớ giải thích cho nhé Để so sánh hai phân số 6 phần 5 và 12 phần 13, hai phân số này không cùng mẫu số, cũng không cùng tử số. Nhưng 6 phần 5 là phân số có tử số lớn hơn mẫu số, 12 phần 13 là phân số có tử số bé hơn mẫu số. Vậy thì cách thứ nhất, ta sẽ so sánh hai phân số này với 1. 6 phần 5 là phân số có tử số lớn hơn mẫu số, nên 6 phần 5 lớn hơn 1 còn 12 phần 13 là phân số có tử số bé hơn mẫu số, nên 12 phần 13 bé hơn 1, hay nói cách khác, 1 lớn hơn 12 phần 13. 6 phần 5 lớn hơn 1, mà 1 lớn hơn 12 phần 13, vậy ta suy ra 6 phần 5 lớn hơn 12 phần 13. Đức Kỳ đã nhớ cách so sánh phân số với 1 chưa nào? số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn một phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn một Đất Ducky giỏi lắm, Chúng ta còn một cách nữa để so sánh 6 phần 5 và 12 phần 13, đó là quy đồng mẫu số hai phân số này. Để quy đồng mẫu số 6 phần 5 và 12 phần 13, ta lấy cả tử và mẫu của phân số 6 phần 5 nhân với mẫu số 13, kết quả là 78 phần 65. Sau đó lấy cả tử và mẫu của phân số 12 phần 13 nhân với mẫu số 5, kết quả là 60 phần 65. Bây giờ ta sẽ so sánh hai phân số mới. Vì 78 phần 65 lớn hơn 60 phần 65 nên 6 phần 5 lớn hơn 12 phần 13. Cách làm này ta có thể áp dụng với bất kỳ cặp phân số khác mẫu số nào cũng được. Vì nếu đề bài cho ta hai phân số đều có tử số bé hơn mẫu số hoặc đều có tử số lớn hơn mẫu số thì ta nên dùng cách thứ hai này để so sánh nhé. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại kiến thức học được của hôm nay nhé các bạn. Để so sánh hai phân số khác mẫu số và cũng không cùng tử số, ta có thể làm theo hai cách. Cách thứ nhất, so sánh với một phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1. phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1. phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1. Cách 2, ta sẽ quy đồng mẫu số các phân số, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới. Bây giờ là đến phần bài tập. Các bạn nhớ làm thực chăm để không quên bài nhé. Bài 1. So sánh các phân số sau với 1. 9 phần 5, 7 phần 3, 14 phần 15, 16 phần 16, 14 phần 11, Bài này các bạn chỉ cần viết lại phân số đề bài cho, rồi điền dấu lớn bé bằng để so sánh với một là được. Bài 2. So sánh hai phân số. Câu A 3 phần 4 và 4 phần 5. Câu B 5 phần 6 và 7 phần 8. Câu C 2 phần 5 và 3 phần 10. Các bạn thấy đó, các cặp phân số đều có tử số bé hơn mẫu số, Vậy bài này ta sẽ áp dụng cách so sánh thứ hai, quy đồng mẫu số hai phân số rồi so sánh nhé. Mình sẽ làm mẫu câu A để các bạn xem cách trình bày nè. Đầu tiên, ta quy đồng mẫu số 2 phân số 3 phần 4 và 4 phần 5. Ta lấy cả tử và mẫu của phân số 3 phần 4 nhân với mẫu số 5, kết quả là 15 phần 20 rồi lấy cả tử và mẫu của 4 phần 5 nhân với mẫu số 4, kết quả là 16 phần 20. Tiếp theo, ta sẽ so sánh hai phân số mới là 15 phần 20 và 16 phần 20. Vì 15 phần 20 bé hơn 16 phần 20 nên 3 phần 4 bé hơn 4 phần 5. Cách trình bày đơn giản như thế đấy. Các bạn hãy làm tương tự đối với các câu tiếp theo nhé. Các bạn ơi, bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Biko và Ducky xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.